Người đàn ông vô tình phát hiện ra báu vật dưới đáy biển, anh nhanh chóng luồn tay vào trong đống cắt, sau đó dùng hết sức mình nhấc báu vật đó ra, khi kỹ lại thì thấy đó là một con dao cổ vật bằng vàng, trên chuôi dao có khảm đầy đá quý màu đỏ. Walker vô cùng vui sướng, con dao này ít nhất cũng phải đáng giá 300.000 đô, xem chừng quả này anh vớ bở rồi, anh tiếp tục quay lại đáy biển để tìm kiếm. Không ngờ lần này lại tìm thấy một hòn đá trị giá cả trăm tỷ, anh phấn khích đem khoe với đám bạn trên thuyền, nhóm bạn không có nhiều kinh nghiệm về cổ vật liền cười nhạo anh chàng bị dở hơi. Walker nói với anh ta đây là hòn đá cân bằng thuyền, điều này đồng nghĩa với việc dưới đáy vùng biển này có một con tàu đắm chứa đầy châu báu, vậy là cả nhóm quyết định xuống dưới tìm thêm. Họ khoác lên những thiết bị lặn tân tiến quay trở lại đáy biển, trước hết là đánh dấu khu vực chứa kho báu, sau đó dùng máy dò kim loại thăm dò kỹ lưỡng. Đột nhiên cây kim chuyển động liên hồi, Dài vẫy tay ra hiệu cho Walker, ý nói với anh ở phía dưới có đồ. Walker lấy quạt máy mà anh đã chuẩn bị từ trước thổi bay lớp cắt phủ bên trên đi, một sợi xích to đùng hiện ra trước mắt. Lần theo sợi xích họ tìm thấy một khẩu đại bác bự tổ chẳng, hai người vô cùng sung sướng, phen này giàu to rồi đây. Họ nhanh tay buộc dây thừng vào hai đầu đại bác, sau đó gắn bóng khí vào chuẩn bị đưa nó lên mặt nước, nhưng mọi chuyện diễn ra lại không được suôn sẻ, một sự cố không ngờ đã xảy đến. Yamada trên thuyền phát hiện tàu của cảnh sát biển đi tới tuần tra. Nếu như kho báu bị cảnh sát biết được thì chắc chắn sẽ bị xung công. Walker dùng tay ra hiệu cho họ tháo bóng khí, để khẩu đại bác từ từ hạ xuống đáy biển. Không may Walker bất cẩn tháo hết toàn bộ khí trong bóng, khẩu đại bác mất thăng bằng liền lao nhanh xuống phía dưới. Trong cơn hoảng loạn tay của Walker bị sợi dây siết chặt anh cứ thế bị khẩu đại bác kéo theo. Cánh tay anh đen đùi lại bị nó đè lên, dù cả nhóm đã cố hết sức cũng không thể nhấc lên được càng xui xẻo hơn bình dưỡng khí của họ đã gần hết, đành phải thay phiên nhau hít thở chút ít dưỡng khí còn lại. Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi lông nách dai nhanh trí xả hết chỗ khí còn lại vào trong bóng khí cộng thêm sức của chính mình mới nhấc được khẩu đại bác lên. Walker nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi đó, cả nhóm thoát chết vội bơi trở về thuyền. Sam nhận ra đội trưởng cảnh sát biển là bạn học cũ, sau khi chào hỏi đôi câu họ mới chịu rời đi. Tuy vừa trải qua một phen hú vía nhưng đám bạn không hề lùi bước. Sáng hôm sau họ tiếp tục quay lại khu vực được đánh dấu, nhưng mò tìm mãi cũng chỉ được những mảnh sắt vụn không giá trị. Ngay khi cả nhóm định quay trở lại thuyền, Walker bất ngờ nhìn thấy đằng xa có thứ gì đó phát sáng, vốn sẵn tính tò mò anh liền bơi qua đó kiểm tra, lần này còn phát hiện thêm một thứ khó tin hơn nữa, cái anh tìm thấy lại là xác một chiếc máy bay gặp nạn. Anh mở cửa khoang máy bay bơi vào, kết quả nhìn thấy hàng tấn ma tóe bên trong, quốc cơ nhìn đống ma tóe trước mắt bỗng cảm thấy hoang mang tột độ. Anh không muốn làm chuyện phạm pháp nên định coi như chưa nhìn thấy, không ngờ dai lại đề nghị bán chỗ ma tóe đó để lấy tiền. Nghĩ đến số tiền khổng lồ quốc cơ cũng có chút rung động, nhưng cuối cùng anh và bạn gái Sam quyết định không làm chuyện liều lĩnh. Tuy nhiên bây giờ họ không thể báo cảnh sát ngay được bởi nếu như để cảnh sát phong tỏa vùng biển này, họ sẽ mất đi cơ hội truy tìm kho báu cổ xưa, cho nên họ quyết định tìm được kho báu trước đã, sau đó mới đi báo cảnh sát về số ma té kia. Nhưng Amanda thì không chấp nhận chờ đợi, nhân lúc mọi người xuống biển cần tìm kho báu cô đã lén bơi đến chỗ xác máy bay, đột nhiên cô bất cẩn làm thủng bình dưỡng khí. Phía bên này khi ba người trở lại trên thuyền, bỗng phát hiện không thấy Amanda đâu cả. Walker cảm nhận được cô bạn gặp nguy hiểm, anh vội vàng mang bình dưỡng khí quay lại đáy biển tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Amanda đang thoi thóp trong máy bay. Lần này Walker tìm thấy một thứ trong con tàu đắm, sau khi tra cứu một cuốn sách cổ họ biết được đồ vật này thuộc về con tàu buôn của cướp biển KGB 100 năm trước, kho báu bên trong trị giá hàng trăm tỷ đô la. Đám bạn quyết định trước khi người khác phát hiện ra nơi này, họ phải nhanh tay tìm được và vớt đống kho báu đó lên. Ai ngờ rằng thuyền của họ đã bị lũ cướp nhắm chúng. Trong khi cả đám lặn xuống biển tìm kiếm, bọn chúng leo lên thuyền lục tung đồ đạc cũng may Walker và Dai trở về đúng lúc. Hai tên kia chưa kịp làm gì đã phải co giò bỏ chạy. Bất ngờ Walker nhìn thấy chiếc mũ của tên cướp đánh rơi. Nhận ra tên này là tay sai dưới trướng ông chủ cũ của anh mà ông ta vốn cũng là một thuyền trưởng chuyên tìm kho báu chắc chắn không thể để lão biết được có kho báu ở đây vì vậy Walker đến gặp ông chủ cũ để chất vấn tuy nhiên ông ta quyết không thừa nhận hai tên đó là quân của mình Walker nhận thấy nguy cơ kho báu sẽ bị lộ nhưng với trang bị hiện tại của họ Muốn nhanh chóng tìm ra kho báu là một điều không tưởng, hơn nữa họ lại không có tiền mua thiết bị cao cấp hơn, vì vậy Giai đề nghị vớt ma tóe lên để bán lấy tiền, như vậy thì chuyện tiền nong đã được giải quyết, quốc cơ chính trực vẫn nhất quyết không đồng ý, nhưng Giai thì không muốn bỏ qua cơ hội làm giàu nhanh chóng này, anh và Amanda âm thầm đi lấy vài gói ma tóe sau đó tìm đến một tên lưu manh trong thị trấn để bán kiếm tiền. Ai ngờ hai người chẳng những không lấy được đồng bạc nào mà kết quả còn bị chúng bắt lại. Hóa ra đống ma té này chính là của ông trùm nơi đây. Qua hai người hắn biết được Walker có khả năng bơi lặn siêu đẳng, ngay lập tức hắn sai người gọi Walker tới cho anh thời hạn hai ngày phải giao ra toàn bộ chỗ ma té đó. Nếu không hắn sẽ thăm hỏi những người thân yêu của anh Walker lúc này đã không còn đường thoái lui Anh đành yêu cầu chúng cung cấp tiền để mua thiết bị Bạn gái Sam không muốn làm chuyện vi phạm pháp luật Nên quyết định không tham dự vào công việc này Walker chỉ đành cùng Amanda và Jai đi số vất ma tóe đó, nhưng lần này thảm kịch đã chính thức xảy đến với họ. Đang khi ba người tập trung vận chuyển đống ma tóe lên thuyền, một con cá mập khổng lồ từ từ bơi đến, quốc cơ trở lại thuyền định kéo đống hàng lên, bỗng nghe tiếng la hét thất thanh từ dưới biển truyền đến, ngay sau đó liền thấy Amanda được dai bế ngoi lên, nhưng một bên chân đã bị cá mập ngoạm gần hết, quốc cơ đành nhanh chóng cắt đứt dây buộc ma tóe, sau đó hai người vội vàng đưa Amanda đến bệnh viện. Tiếc rằng hai người đã chậm hơn tử thần một bước Amanda vẫn từ bỏ kho báu đi về miền cực lạc Sam sau khi biết được đám bạn gặp chuyện cô liền chạy đến bệnh viện an ủi Walker Nào ngờ khi ba người đang trên đường trở về họ không may gặp phải đám lưu manh đến đòi ma tóe Trên đường bỏ chạy Walker đã đâm phải một chiếc ô tô cũng may tai nạn này không xảy ra thương vong nghiêm trọng Nhận thấy khả năng chạy trốn thành công là số không, Walker đành ra lệnh cho Sam và Giai phóng xe đi trước, sau đó anh một mình ở lại đàm phán với bọn chúng. Walker lấy con dao cổ vật bằng vàng ra trao đổi, anh còn nói với bọn chúng rằng dưới đáy biển có con tàu cổ chứa rất nhiều kho báu, giá trị ít nhất cũng phải lên tới vài tỷ đô la. Hai tên tay sai hào hứng đưa anh lên thuyền của chúng. Nhưng trên thuyền lúc này lại lộn xộn chẳng khác gì một bãi chiến trường. Walker đoán rằng thuyền này đã bị đột nhập quả nhiên ngay sau đó tên da đen bị bắn cho lủng sọ. Hóa ra lão chủ cũ của anh cũng nhắm đến số ma té này. Hắn đã giết tên trùm để hốt hết số hàng đó. Walker nhanh trí nhảy xuống biển trốn chạy. Não anh này số cực kỳ nhanh. Anh ẩn mình dưới mũi tàu thoát được sự truy đuổi của chúng. Sau đó đi đến điểm hẹn với Giai, nhưng hai người đợi mãi không thấy Sam xuất hiện. Đúng lúc này anh nhận được một cuộc gọi từ ông chủ cũ. Hóa ra Sam lo cho sự an toàn của Walker và gia đình nên đã đến tìm sự giúp đỡ của anh bạn cảnh sát nhưng cô không không ngờ anh ta cùng một ruột với lão bếp Sam bị anh ta lừa đem đến cho lão làm con tin. Walker tức giận đập phá trách cứ sự tham lam của Dai. Có điều bây giờ anh cũng không còn đường nào để lui nữa, chỉ có thể đồng ý với lão bếp giúp hắn tìm lại đống ma té kia. Vừa đến nơi Walker đã lao thẳng xuống biển, bếp và đồng bọn lập tức lặn theo sau, nhưng trên đường bơi chúng phát hiện các túi ma té đã bị rạch hóa ra dai đã lặn xuống nơi đó trước một bước, rạch hết tất cả đống ma té kia hủy đi. Walker bơi vào phía bên trong khoang máy, phối hợp cùng Dai giết chết một tên vừa bơi theo, sau đó dùng súng bắn tên nhắm thẳng vào mắt tên còn lại. Cá mập ngửi thấy mùi máu liền bơi đến tấn công bọn tội phạm. Cùng lúc này Sam cũng đã tự mình cởi được dây chói, cô lẻn vào khoang điều khiển gọi điện báo cho cảnh sát nhưng một tên đàn em của bếp đã phát hiện ra cô. Sam đành lấp sau cánh cửa mai phục đánh lén hắn, sau đó tìm cách kéo hắn cùng rơi xuống biển. Thực tế cô gái xinh đẹp này cũng không phải đậu vừa giang, ngay khi thấy con cá mập đang tiến gần về phía mình, cô giơ chân đạp tên mặt lợn kia bắn về phía nó. Trong phút chốc hắn đã trở thành mồi ngon cho cá mập đám tội phạm hiện tại chỉ còn chơi trọi một mình lão bết ngay lúc cấp bách anh nhanh chóng đập vỡ bình dưỡng khí khi áp suất lớn đột ngột phụt ra một tiếng nổ lớn vang lên bết và chiếc máy bay tan thành ngàn mảnh hai tháng sau nhóm của cơ lại nhớ nhung khẩu đại bác cả đám một lần nữa quay lại đáy biển trong quá trình đưa em nó lên thuyền tai nạn không may lại bất ngờ xảy đến, khẩu đại bác một lần nữa lao thẳng xuống đáy biển, đâm vỡ một bên mạn của con tàu cổ. Cuối cùng họ nhìn thấy một cảnh tượng đẹp mê hồn, dưới đáy con tàu đắm là những thỏi vàng sáng lấp lánh, số vàng này đủ cho cả nhóm sang định cư ở Việt Nam thưởng thức món lòng xào dưa đến hết cuộc đời này. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, bye bye.